Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin F0 ở Đà Nẵng tìm không ra nghi ngờ đổ dồn về Trung Quốc. Cho tới thời điểm này, Việt Nam vẫn chưa phát hiện được nguồn lây virus corona ở Đà Nẵng. Tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh thứ hai bắt đầu từ cuối tháng 7 vừa qua. Cho đến nửa cuối tháng 7, Việt Nam vẫn tự hào về thành tích chống dịch hiệu quả hiếm có, là hình mẫu trong khu vực và trên thế giới khi 99 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng và chưa có trường hợp nào tử vong vì viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh đường phố Hà Nội vắng lặng trong những ngày giãn cách xã hội hồi tháng 4 năm 2020. Trong khi các quốc gia khác còn lưỡng lự thì chính quyền Việt Nam đã hành động nhanh chóng và quyết đoán với việc đóng cửa biên giới với hầu hết khách du lịch, ngoại trừ công dân trở về từ khoảng tháng 3. Việt Nam cũng đã cách ly và xét nghiệm bất kỳ ai nhập cảnh tại các cơ sở của chính phủ đồng thời tiến hành kiểm tra và truy vết người nghi nhiễm rộng rãi trên toàn quốc. Trong giai đoạn 1, bên cạnh cách ly, chính phủ Việt Nam còn thực hiện giãn cách xã hội để ngăn ngừa sự lan truyền của dịch bệnh. Các chuyên gia ghi nhận Việt Nam cũng sở hữu một số yếu tố văn hóa xã hội thuận lợi cho quản lý dịch bệnh cộng đồng. Đó là phần lớn người dân nắm bắt và lan truyền thông tin một cách nhanh nhạy và đặc biệt là nhạy bén với các thông tin liên quan đến sức khỏe. Nên khi có những khuyến cáo của ngành y tế, của nhà nước và nếu lại được nhắc nhở kịp thời thì người dân rất chú ý tuân thủ. Một lợi thế khác là người Việt Nam quen chịu những áp lực về mặt tinh thần nên họ giãn cách xã hội đã không gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần, tinh thần cho người dân như ở nhiều nước phương Tây nên việc giãn cách xã hội đã mang lại những hiệu quả đáng kể mà không để lại nhiều hậu quả về mặt tinh thần cho người dân. Có nhiều quan điểm cũng cho rằng Việt Nam đã được thành công trong giai đoạn 1 là nhờ yếu tố may mắn đê đình hành bản đồ khí hậu của Việt Nam. Thứ nhất là khí hậu nhiệt đới nóng ẩm tại Việt Nam là một môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của dịch bệnh. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng virus corona ưa những nơi có nhiệt độ không quá nóng hay không gian kín, nhất là những nơi điều hòa nhiệt độ bật cả ngày như công sở hoặc bệnh viện. Như vậy, virus thì không thể sống và lây lan mạnh mẽ trong môi trường nóng ẩm ở Việt Nam như hiện nay. Thứ hai là lối sống của người Việt Nam thì ăn đủ các loại thực phẩm tươi sống Đặc biệt là người Việt sử dụng rất nhiều gia vị cũng như rau xanh trong nấu ăn nên cũng có phần tăng ra khả năng đề kháng khác xa với người châu Âu ăn thực phẩm đông lạnh. Còn nhà quan sát Đỗ Ngà đã nhận định và lý giải trên trang Facebook cá nhân rằng đợt đầu thì chính quyền Cộng sản đã kiểm soát dịch bệnh thành công vì họ đã thực hiện cách ly và duy trì nguồn gốc gây bệnh rất quyết liệt. Có lúc cứ tưởng Việt Nam bị bung nhưng cuối cùng họ vẫn kiểm soát được. Ngoài nỗ lực của chính quyền thì trong đó còn có yếu tố may mắn nữa. Và phải nói yếu tố may mắn đóng vai trò quyết định. Vì sao như vậy? Vì như ta biết, năng lực của các ngành y tế và năng lực của chính quyền ở bất kỳ quốc gia nào dù có tiến bộ đến đâu thì cũng đều có giới hạn. Đã là năng lực thì luôn có giới hạn, trong khi đó khả năng lây bệnh của viêm phổi Vũ Hán thì có thể nói là vô hạn. Nên bất kỳ quốc gia nào thành công trong việc chống dịch cũng đều có sự đóng góp, yếu tố may mắn. Và ông nói tiếp, vì khi sự lây nhiễm vượt quá khả năng của ngành y và sự nỗ lực của chính quyền thì xem như toàn nhưng sau 99 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng thì đến cuối tháng 7, Đà Nẵng, thành phố biển nổi tiếng ở miền Trung của đất nước đã trở thành tâm chấn của một đợt bùng phát virus corona mới mà các nhà khoa học chưa tìm được câu hỏi và trả lời về nguồn gốc của nó. Đây là hình ảnh khu đa chức năng Bệnh viện Đà Nẵng, địa phương bùng phát làn sóng thứ hai tại Việt Nam từ cuối tháng 7. Việt Nam đang đương đầu với đợt bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán với cường độ được coi là mạnh nhất từ trước đến nay ở cộng đồng và trong các tuyến đầu của ngành y là các bệnh viện ở nhiều tỉnh thành. Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu trên khắp đất nước đang chạy đua để tìm hiểu chính xác virus corona đã xâm nhập trở lại như thế nào. Tại Hà Nội, giáo sư Rocky Van, giám đốc khoa nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford cho biết nguồn gốc của đợt bùng phát mới này vẫn là một bí ẩn lớn. Nhóm của ông làm việc với chính phủ Việt Nam về các chương trình bệnh truyền nhiễm và họ tập trung vào một số công việc mà ông gọi là thám tử di truyền, tức là nghiên cứu chuỗi gen của các virus có thể giúp làm sáng tỏ quy trình lây lan. Virus đến từ ai và từ đâu? Nhưng cho đến nay không ai biết làm thế nào ca mắc mới đầu tiên ở Đà Nẵng, một người đàn ông 57 tuổi được gọi là bệnh nhân 416 đã tiếp xúc với virus corona. Một số suy đoán đã được đưa ra. Đây là hình ảnh quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thành Long. Truyền thông địa phương đưa tin gợi ý rằng đợt bùng phát mới nhất có thể do một dòng virus độc lực gây ra. Quan chức y tế hàng đầu của Việt Nam được báo chí trong nước dẫn lời nói rằng COVID-19 gây đợt bùng phát trên là chủng mới xâm nhập vào Việt Nam, có đột biến làm tăng khả năng cảm nhiễm dẫn tới tỷ lệ gây nhiễm rất cao. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long cho biết rằng chỉ số lây nhiễm lần này rơi vào khoảng từ 5 đến 6 trong khi đó lần trước chỉ khoảng từ 1,8 đến 2,2 và rằng lần này lây nhiễm trước không xuất hiện nhiều ca ở cộng đồng. Một số khác thì chỉ ra những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về Việt Nam thời gian qua chính là nguồn gốc của làn sóng dịch bệnh thứ hai này. Và chính quyền Việt Nam đã liên tục phát hiện ra những đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép trùng với thời điểm phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện sau hơn 3 tháng làm chủ được tình hình. Theo số liệu thống kê từ đầu năm 2020 cho đến nay, Công an Việt Nam đã bắt khoảng 16.000 người Trung Quốc đã nhập cư trái phép vào Việt Nam. Riêng trong tháng 7 đã có 2.400 người. Tuy nhiên, số người bị bắt được và được công khai trên truyền thông chỉ là phần nổi của tảng băng. Phần không bắt được hay bắt được mà không thông tin cho người dân chắc chắn không phải là ít. Và cho đến thời điểm này, những công dân của nước láng giềng, nơi khởi phát của dịch bệnh ấy vẫn đang gieo rắc dịch bệnh trên khắp lãnh thổ của Việt Nam từng ngày. Còn các nhà nghiên cứu cũng cho biết một khả năng có thể xảy ra hơn là virus đã không bị phát hiện trong những tháng không có ca mắc bệnh nào được báo cáo, có khả năng lan truyền không có triệu chứng trong cộng đồng, hoặc có thể đã xảy ra lỗi ở đâu đó trong quá trình cách ly với ai đó được cho về sớm. Và nguyên nhân cho sự trở lại của viêm phổi Vũ Hán một cách nhanh chóng và nguy hiểm như hiện nay một phần bắt nguồn từ sự chủ quan và tự mãn sau thành công của giai đoạn 1. Đây là hình ảnh